Chó lao nước mắt cho nhau khi bị mang ra chợ bán. Cảnh tượng này đã làm xúc động rất nhiều người. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tất cả các loài động vật khác dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả cá tôm cua cào cào châu chấu vân vân vì vậy nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều